Hello chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá à, Ngày hôm nay thì mình có sơ lược một chút về một số những cái kèo mà anh em chúng ta có thể đầu tư từ bây giờ cho đến hết World Cup Cũng như là những uh, uh, gọi là gì nhỉ, những cái kiểu chơi mà ở World Cup uh, 2022 này anh em chúng ta có thể chơi cũng như là đầu tư anh em nhé uh, Buổi tối ngày hôm nay sẽ là trận đấu khai mạc giữa chủ nhà Qatar và Ecuador Sau đó ngày mai mới bắt đầu thật sự là những cái trận đấu tiếp theo cũng như là những trận đấu dày hơn của World Cup 2022 anh em. 21 và 22 này sẽ có rất nhiều những trận đấu. À, vào ngày 21 vào lúc 8 giờ sẽ là trận đấu đầu tiên của Anh ở trong uh, World Cup 2022 năm nay à, và cũng là trận đấu đầu tiên của bảng B anh em. À, xem một chút về à, hai đội bóng này đi. Hiện tại thì cũng chưa có đội hình à, thật sự là chưa có đội hình chính thức đâu chỉ có đội hình dự kiến thôi anh em nhá à, anh sẽ chơi với đội hình đấy là 343 và Iran sẽ chơi với đội hình đấy là 4231 à, ờ, xét một chút về thực lực thì à, chúng ta không cần phải nói quá nhiều khi mà anh là phải gọi là một đội bóng à, có thực lực ở châu Âu cũng như là cả thế giới rồi còn à, Iran chỉ là một đội bóng đến từ châu Á thôi Tuy nhiên uh, bên cạnh đó thì uh, đội tuyển Anh cũng đang gặp uh, một chút về những cái vấn đề về mặt nhân sự như là Kai Walker cũng như là James, James Madison này và uh, uh, Kevin Phillips thì vẫn đang uh, trong uh, trạng thái là chưa thể hồi phục 100% thể lực cũng như là phong độ anh em. Kèo chấp hiện tại đang là anh chấp 1.25 và trên dưới cả trận đang là ở mức uh, 2.25 anh em ạ, 2.25 mình đang thấy rằng là một uh, mức kèo mà hình như rằng là hầu hết tất cả các trận đấu khai mạc cũng như là những trận đấu đầu tiên của các bảng đấu đều đang là ở mức tài 2.25 thôi tại vì uh, tất nhiên rồi cũng uh, cũng không chưa biết được rằng là các đối thủ cũng như là các đội bóng sẽ ra sân như thế nào đúng không và có một điều đặc biệt nữa là trong uh, 6 lần mở màn trận đầu tiên của anh ấy thì uh, à, thật sự mà nói thì uh, rất là tệ khi mà cũng chưa có chiến thắng nào cả chỉ có toàn hòa và thua thôi anh em đây cũng là một trong những cái dớp mà chúng ta có thể uh, xem xét một chút để đặt niềm tin vào đội nào trong trận đấu này tuy nhiên thì mình nghĩ rằng với mức kèo 1.25 uh, 1.25 của anh cũng như là cái tài 2.25 ấy thì mình nghĩ rằng là anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào hai cái mã kèo trên này được đúng không thực lực của anh bây giờ không giống như ờ, ở euro hay là ở world cup ờ, năm những năm trước đâu với dàn ờ, cầu thủ tiềm năng cũng như là trẻ đang rất là phát triển ví dụ như là Phil Foden cũng như là uh, Jude Bellingham ở Borussia Dortmund cũng như là Man City họ đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng là các cầu thủ trẻ của uh, đến từ xứ sở sương mù không phải là chỉ có trên báo chí đúng không đó vì vậy nên là mình sẽ nốt lại luôn nhá mình nốt lại luôn còn uh, có kèo góc 8.5 nữa kèo góc 8.5 cũng là một uh, mã kèo mình nghĩ rằng anh em chúng ta có thể uh, chú ý đến cũng được chú ý cũng như là uh, đi theo kiểu giải trí thôi anh em nhá còn tất nhiên rồi kèo big thì mình nghĩ rằng là anh em chúng ta có thể big vào anh trong trận đấu này anh uh, trừ 125 cũng như là cái tài cái tài 2.25 anh em nhá thật ra là một trong hai mã kèo này thì anh em chỉ bích một mã thôi được chưa chỉ bích một mã thôi đó còn uh, buổi tối ngày hôm nay thì uh, chắc chắn rồi mình sẽ gặp lại anh em ở uh, trong uh, cái like của mình tuy nhiên thì mình chỉ like ở mô hình ở trên youtube thôi còn nếu mà anh em muốn xem uh, cùng xem hình ảnh cũng như là muốn nhận những cái kèo bóng của mình thì uh, uh, trực tiếp